Xin chào tất cả mọi người. Trước thềm chuẩn bị kết thúc năm cũ 2020 và chuẩn bị chào đón năm mới năm Tân Sửu năm 2021. Và ngày hôm nay thì em Mai rất là vô cùng vinh dự và cảm thấy rất là vui mừng khi được ngồi đây để cùng chia sẻ và tâm sự với một người vô cùng đặc biệt, đó chính là cô Nguyễn Thị Bích, hiện tại thì đang làm chủ tịch Hội Quý bà Hội Thanh lịch Việt Nam. Và xin cô có thể chia sẻ một chút về bản thân mình để cho mọi người được biết thêm được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Bích, mình là Chủ tịch Hội Quý Bà Thanh Lịch Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Quý Bà Thanh Lịch Hà Nội. Mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À, không biết năm nay cô Bích đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, mình năm nay 63 tuổi. Dạ vâng ạ. Ở cái độ tuổi 63 mà tại sao cô Bích vẫn giữ được một cái vóc dáng rất là cân đối và cái làn da rất là mịn màng thì ngày hôm nay em Mai và cô Bích muốn chia sẻ cho một trong những cái bí quyết để giữ gìn được cái điều đó. Đó chính là cái sản phẩm Natumac Beauty và cô Bích đang là khách hàng trung thành và không biết là cô đã sử dụng sản phẩm được bao lâu rồi ạ? À, cô sử, sử dụng cái sản phẩm ờ, này cũng được ờ, khá lâu rồi mà khi sử dụng thì cô cảm thấy nó rất là cực kỳ là tốt mà hai nữa là nó đem lại cái sức khỏe rồi làm da ờ, trắng mịn của mình hai nữa là giữ được cái vóc dáng tuổi ờ, thanh xuân dạ. Ờ, mà giấc ngủ thì rất là sâu dạ vô cùng tuyệt vời cùng đối với cái độ tuổi của mình đúng, đúng không rồi. ạ và cho cháu hỏi thêm một điều nữa là không biết là cái cách mà mình sử dụng và cái thời gian cô sử dụng vào cái thời gian nào trong ngày với cái sản phẩm này ạ à, mình sử dụng vào thường thường vào buổi sáng trước bữa ăn khoảng 30 phút buổi sáng ừ. trước bữa ăn 30 phút. 30 phút. Đó chính là cái cách mà cô Bích sử dụng sữa non Natumac Beauty và với một cái sản phẩm tuyệt vời như thế này thì cô có một cái điều gì đánh giá hoặc là một cái một cái câu khẩu hiệu slogan gì để dành cho cái sản phẩm Natumac Beauty được không ạ? À, mình cảm thấy cái sữa Natumac này rất là tuyệt vời. Mình muốn ờ, kính chúc ờ, gửi lời kính chúc ờ, tới công ty sản xuất ra sữa Natumac này thịnh vượng và đem lại nhiều sức khỏe rồi nhiều những cái hạnh phúc Ờ, rồi là trong cuộc sống cho tất cả các quý bà trên toàn quốc dạ. và mọi vô người. cùng tuyệt vời và riêng bản thân em Mai thì sẽ dành một cái câu slogan cho La Trung Mức Beauty ừ. đó chính là sản phẩm khỏe bên trong đẹp, bên, bên ngoài. ngoài đúng không ạ? Dạ đúng. vâng ạ. Trước thềm chuẩn bị đón năm mới năm 2021 thì thay mặt toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên của công ty La Trung Mức kính chúc uh, quý vị khán giả có một năm mới an khang, an khang hạnh phúc thịnh vượng. <laughs> dạ vâng ạ. Sức khỏe và thành công đúng không ạ? Công. Dạ vâng ạ. Xin chào và tạm biệt mọi người và một clip gần nhất ạ.